<laughs> Và đây, chính giải pháp giúp các bạn không gặp phải tình trạng chứa chiêu như giờ vừa xong Các mẫu laptop truyền thống ngày càng trở nên bão hòa trên thị trường và người dùng ngày càng hướng đến nhiều hơn tới những laptop 2 trong 1 đó chiếc laptop xoay gập 360 độ nó có thể biến từ một chiếc laptop truyền thống thành một chiếc tablet và có thể sử dụng như một chiếc máy tính bảng vô cùng thuận tiện video ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bốn chiếc laptop đang hot nhất trên thị trường và sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu nội dung chính của video nhé Chiếc máy đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là chiếc laptop Yoga 520. Một chiếc máy có thiết kế trẻ trung, rất phù hợp với các bạn trẻ, đặc biệt các bạn học sinh sinh viên với mức giá khá là hợp lý ở thời hiện tại khi nó có mức giá khoảng 14-15 triệu đồng. Yoga 520 có màn hình cảm ứng 14 inch, độ phân giải Full HD cho hiển thị hình ảnh sắc nét và chân thực. Màn hình cảm ứng tốt giúp các thao tác bằng tay hay bằng bút cảm ứng đều rất chính xác chúng ta có thể xoay gập chiếc máy này 360 độ một cách dễ dàng như thế này để trở thành một chiếc máy tính bảng vô cùng thuận tiện và dễ sử dụng. Máy trang bị đầy đủ các cổng kết nối như cổng kết nối USB 3.0, USB 2.0 giúp sao chép dữ liệu, một cổng kết nối HDMI giúp bạn chuyển đổi hình ảnh giá máy chiếu hoặc TV và tiếp theo là một cổng kết nối USB Type-C giúp các bạn sao chép dữ liệu một cách nhanh hơn. Buồn phím có độ nảy tốt, kích thước các phím và khoảng cách phím chuẩn chọn ra gõ tốt và rất là thích tay. Yoga 520 sử dụng chip Intel Core i5 8250U, RAM 8GB, ở cứng e SSD 256GB. Chất hiệu năng ổn định, phù hợp với các công việc cơ bản, văn phòng, học tập hay giải trí. Pin 2 cell cho thời gian sử dụng khoảng 4 tiếng đồng hồ. Chiếc máy thứ hai mà mình giới thiệu các bạn đó là chiếc Google Pixelbook, một chiếc laptop có thiết kế vô cùng ấn tượng một thiết kế nhỏ gọn nhẹ nhàng với cân nặng chỉ khoảng 1 kg vỏ máy được làm từ hợp kim nhôm cao cấp phía nắp máy được ốp thêm một lớp kính tạo thêm điểm nhấn nước chiếc máy này phần tí tay của máy bên trong được phủ một lớp cao su tạo cảm giác vô cùng êm ái và mịn màng màn hình cảm ứng có thể xoay gập 360 độ thành một chiếc tablet thuận tiện nhưng hơi đáng tiếc là vì màn hình hơi dày một chút màn hình kích thước 12,3 inch độ phân giải 2K cho phép hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời hình ảnh tươi tắn, sắc nét và chân thực. Màn hình có góc nhìn rộng nhờ tấm nền IPS. Google Pixelbook sử dụng con chip i7 7i57 RAM 16GB, ổ cứng SD 512GB, đáp ứng tốt các công việc văn phòng, chỉnh sửa ảnh hay là dựng video ngắn. Có điều đáng tiếc là trên laptop này chúng ta không thể nâng cấp RAM hay bộ nhớ cứng. Với tờ tiền khoảng 20 triệu, các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc laptop 2 trong 1 vô cùng tiện dụng, mỏng, gọn, nhẹ nhàng. Với thiết kế đẹp cấu hình và hiệu năng cao, thời lượng pin tốt, có thể sử dụng 10 tiếng đồng hồ liên tục. Chiếc máy tiếp theo mình giới thiệu tới các bạn đó là chiếc Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 3, một chiếc laptop doanh nhân cao cấp 201 của hãng Lenovo. X1 Yoga Gen 3 được thiết kế với vỏ làm từ hợp kim nhôm cao cấp, rất mềm và mịn. Nó có thể xoay gập 360 độ thành một chiếc máy tính bảng nhờ bộ bản lề vô cùng chắc chắn. Màn hình cảm ứng 14 inch cho cảm ứng đa điểm nhanh và chính xác ngay kể ở các mép của máy với tấm nền IPS giúp máy có góc nhìn rộng hơn nó có nhiều tùy chọn độ phân giải màn hình Full HD hoặc QHD và nó độ sáng màn hình cao lên đến 300 nit đặc biệt khi xoay 360 độ bàn phím sẽ thụt vào trong và bị vô hiệu hóa tránh những việc tì tay vào bàn phím điều mà chiếu hãng laptop nào làm được bút cảm ứng đi kèm giúp chúng ta nốt hay đánh dấu những gì mình thích lên màn hình với tập tiền khoảng 25-26 triệu đồng các bạn có thể giữ cho mình một chiếc laptop doanh nhân cao cấp 2 trong 1 với cấu hình chip Intel Core i5 8250U, bộ nhớ RAM 8GB, ổ cứng D 256GB, phù hợp các công việc văn phòng hay các phần mềm nhẹ nhàng. Thời lượng pin lên đến 12 tiếng đồng hồ sử dụng liên tục và nó sạc rất nhanh. Các bạn có thể sạc lên đến 80% chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Tiếp theo là chiếc HP Xe X360 13 inch phiên bản 2018, một chiếc laptop doanh nhân cao cấp nữa của hãng HP nó rất mỏng và gọn nhẹ. Chiều dày chỉ khoảng 13,6 mm, cân nặng khoảng 1,26 kg. Với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối vô cùng sang trọng và bắt mắt. Nó có bản lề cực kỳ chắc chắn, giúp máy có thể xoay gập 360 độ, giúp bạn sử dụng như một chiếc máy tính bảng vô cùng tiện dụng. Màn hình 13,3 inch, cảm ứng, độ phân giải Full HD cho hiển thị hình ảnh sắc nét và chân thực với tấm nền IPS cho góc nhìn rộng hơn. Máy xoay gập 360 độ, giúp các bạn có thể làm việc ở mọi tư thế khác nhau. Với tập tiền khoảng 29 triệu đồng, các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc laptop doanh nhân 2 trong 1 cao cấp với cấu hình chip Intel Core 7, bộ nhớ RAM 16GB, ổ cứng SSD 512GB với hiệu năng cao giúp bạn có thể làm công việc văn phòng, chỉnh sửa ảnh hay chỉnh sửa video ngắn và thời lượng pin của máy có thể dùng khoảng 10 tiếng đồng hồ. Vừa rồi là 4 mẫu laptop 2 trong 1 xoay gập 360 độ đáng hot nhất trên thị trường hiện nay. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp các bạn có những sự lựa chọn phù hợp với công việc của các bạn. Video của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Xin thân chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé.